Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi rất vui vì trong ngày hôm nay tôi gặp anh em tới hai lần Đấy Có vẻ như là cái giải mà tôi livestream uh, Nó chưa thỏa mãn được anh em Chính vì thế là tối nay tôi ra thêm một cái clip nữa anh em nhá Mặc dù là clip này nó lên hơi muộn Nhưng mà không sao hết Hôm nay anh em không xem Thì ngày mai anh em dậy anh em xem Không có vấn đề gì cả nha anh em nhá <laughs> Yên tâm là anh em trước sau gì cũng sẽ vào xem một clip này thôi Bởi vì tôi dự đoán đây sẽ là mấy clip siêu phẩm Cái đội hình nó rất là hay ho Cũng như là clip này sẽ được tôi đầu tư Về cái mặt editor Tôi sẽ rất là đầu tư ở mặt edit Về mặt hiệu ứng âm thanh cũng như hình ảnh Nha anh em nhá Hiệu ứng âm thanh cũng như hình ảnh Và kèm theo đấy là chắc chắn là sẽ có một cái nội dung hay Lên kịch bản chỉn chu Đầu tư một cách chỉn chu Nha anh em nhá Đấy, cái cách xây dựng cũng như là cái cách phát triển đội hình đã được tôi coi như là vạch ra rồi Đấy, chỉ việc là thực hiện thôi Chỉ việc là thực hiện Và thực hiện hóa nó để làm thế nào để cho anh em xem nó mãn nhãn nó hay nhất nha anh em nhá Và đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn anh em Lê Khả Hưng Anh em Nguyễn Đình Hiếu Và anh em Đặng Minh Trung đã donate ủng hộ tôi trong cái buổi livestream chiều ngày hôm nay Rất là cảm kích và biết ơn các anh em đã ủng hộ tôi nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ngoài ra tôi xin được cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên trên kênh cũng như là gia hạn hội viên ở trên kênh. Xin được cảm ơn anh em Nguyễn Tuấn An, anh em Nguyễn Anh Khoa, anh em Tiến Đạt và anh em Tú Nguyễn. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em để ủng hộ tôi, ủng hộ kênh nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi và cái clip ngày hôm nay tôi xin được làm một clip làm theo yêu cầu của hai anh em Những hai anh em cơ anh em ạ Nên chắc chắn là cái clip này sẽ được ưu tiên nha anh em nhé Rồi, đây sẽ là cái clip mà tôi làm theo yêu cầu của anh em Asen Anh em Asen có yêu cầu tôi làm bộ 6 Glacio Kết hợp với Witcher hoặc là 6 Glacio kết hợp với 4 Warlock Ok và hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ 6 Glacier anh em nhé Và đồng thời đây nó cũng sẽ là yêu cầu của anh em Thanh Tùng Khuất Anh em Thanh Tùng Khuất cũng muốn tôi làm cái bộ 6 Glacier Warlock Rồi, chúng ta bắt đầu thôi Let's go Ok Rồi Live Blade Live à? Có mua Live Blade Live không? Live Blade Live kết hợp với cả Clyde Chơi Clyde trước Ok Rồi hai glacier đầu game thì nó hơi yếu anh em ạ nên là tôi cần tôi cần có cái bọn Clyde chúng ta sẽ chuyển dần nhé anh em nhá warlock thì lết game thôi còn đầu game thì chắc chắn là không để warlock rồi rồi sáu warlock phải có dash spirit ui rồi cho Glacier đầu game này chính ra nó lại không ngon lắm anh em ạ Không ngon đâu, không ngon đâu, như này yếu ấy <clears throat> Liều áp cấp phát xem sao Biết đâu nào sau lại ra Dragon Clyde <clears throat> Kệ anh em ạ, cái bộ này là phải đẩy cấp cao lên Ra được con già hay là con Dragon Clyde thì nó lại uy tín Đấy Glacier đầu game không ngon anh em ạ Tí bán đi thôi Chơi phải kết hợp Glide cơ Kết hợp Glide đã 6 like đã cho cứng cáp Đấy xong rồi tính sau Kẹp thì chỉ kẹp hai Glacier là cùng Chứ còn kẹp 4 Glacier đầu game thì anh em biết rồi đấy Phải level 9 mới chơi được 4 Glacier kết hợp với 6 Glide Đấy xong rồi chuyển dần sang Chơi Warlock thì chơi uh, Nếu mà ở level 10 là chúng ta sẽ chơi 4 Warlock đúng không 4 Warlock 6 Glacier và kết hợp được với thêm một con nữa Ăn được không? Ui vẫn ăn được này, hay quá Up cấp là một quyết định chính xác ở trong round vừa rồi Ui rồi ôi bốn Glacier luôn à Thiếu một con nữa này Bây giờ ra con rơi nữa là bốn Glacier luôn này bốn Glacier <laughs> Nhưng mà không có tăng anh em ạ Bài toàn một sao mỏng Bây giờ tôi đang phải cho con Berserker lên trên nó làm tăng cơ đấy anh em <laughs> Berserker thực ra làm tăng cơ cũng được Con này nó có cái chiêu mà nếu mà những cái con nó đánh gần nó trong vòng một ô ấy Nó sẽ có cái chiêu xoay dìu và bánh trượt Đấy thì nó cũng làm tăng cơ được Đấy anh em thấy không Xoay dìu bánh trượt là cũng là ok <clears throat> Hay quá nhở Vẫn ăn được ấy Được quá nhở Rồi À Ui rồi ui Hay bốn Glacier rồi Thế thì, thì, thì, thì, thì, thì Như này được không Được Được đấy Rồi đồ dồn cho cho cho Flame vậy Flame hai tiền hai sao thì cũng được Cũng ok Con này đánh tay thì cũng Nói chung là cũng khỏe đấy Anh em ạ Flame này đánh tay thì cũng khá là khỏe <clears throat> tạm thời như thế đã Live Blade Live chưa lên được hai sao thì thì tạm thời chơi con Flame Wizard. Rồi. Witcher thì tôi cứ mua sẵn ở đây. Đấy mà ôm cái này thì hơi thọt đấy nhá, ôm hơi nhiều. Live rồi Witcher. Để xem là có ra Witcher không. Đấy, nếu mà không ra Witcher thì sẽ chơi là Warlock nha anh em nhá. Còn nếu mà ra Witcher thì tôi lại chơi Witcher. Tôi lại chơi Glacier Witcher. Đấy nhưng mà bây giờ ui ôi. Hay quá Bắp được vào cái con Berserker Nó quay được dìu Được quá nhờ Vẫn ăn được Vẫn ăn được Ui giời Hay Trời cái thằng này nó up 6 ở đây anh em Mày quá ừ. Ô, thế là toàn ra Glacier này anh em này Ok Đấy, như này thêm tí tăng cơ Được chưa Tôi cũng phải up 6 rồi tôi giữ chuỗi thôi Bây giờ đang đội hình đang thiếu tăng anh em ạ Đam thì có, đam thì có, đam thì có Nhưng mà thiếu tăng Cái hàng đằng sau nó bớ vào cái con uh, flame nó nhanh lắm Đấy Nên là phải phải phải có hàng đằng trước cứng một chút Rồi ok ok ok Vẫn ăn được vẫn ăn được cặp thằng Eco hay quá Bây giờ ra cho con xin con sói nhở Sinh con sói kết hợp với cả con Ui Hay quá Có được 3 mét ở trong này Kiếm tí human nhở? ố được 3 mét này <clears throat> Hay Rồi Kiếm tí anh em Đầu game kiếm tí hai glacier thôi là đủ rồi bây giờ cho sách vào cho cho human vào kiếm sách Xong rồi chút nữa là có sách có khi lại vớ vẩn áp lên được 11 đấy Nhờ 11 thì nó có được 6 Warlock không? 6 Warlock, 6 Glacier Được 6 Warlock, 6 Glacier ở level 11 Ừ Cho làm quả Glacier tối thượng luôn 6 Glacier, 6 Warlock tối thượng anh em ạ Thay vì anh em yêu cầu là là 4 Warlock tôi, tôi chơi hẳn 6 Warlock luôn Ừ, được không? <laughs> Trông có vẻ lâu hôm ấy Hơi khó anh em ạ Thôi mất chuỗi rồi Gặp thằng này thì đỡ làm sao Ô đỡ được không Lai bờ liết lai hai sao vẫn ăn được này Hay quá Hay quá rồi Con ọc mưa dài nó bắp đúng vào con flame anh em ạ Hai lần bắn trưởng rồi ôi Lại ra human này Chơi được human anh em ơi Thế thì tôi tranh thủ trận đấu này Tôi chơi hẳn 12 con luôn Được không? Thôi thế thì bán cái bọn Witcher đi nhá Witcher để sau đi <clears throat> Tí nữa mà ra thì mua lại thôi Tìm lại anh em ạ Tìm sau Cứ phải ra được cái con chúa quỷ đã gì mới chơi Chứ còn bây giờ chơi thì ra Nó ôm nó cũng không có cho được vào ấy Anh em ạ Thế nên tôi nghĩ là tốt hơn hết là thôi bán đi để kiếm tí tiền Bởi vì khi mà lên level 7 ấy Tức là cái round 11 là tôi sẽ cho lên 7 Thì ở đây là chúng ta đang thừa một con human Đúng không? Akali Glide giờ là thừa Đấy, chúng ta cho bốn Glacier vào Ui ôi chơi Glacier mết <laughs> Glacier mết nghe có lạ quá không nhỉ 3 <clears throat> mét kẹp 4 Glacier ở level 7 Đấy, Đấy Mỗi round là chúng ta kiếm được quyển sách Cũng được Chúng ta mỗi round chúng ta kiếm được thêm một quyển sách thôi Đây Đúng không Đấy, lên 7 Rồi Ok Mua con Velom đi Tí nữa biết đâu lại được chơi Warlock Warlock thì cũng chơi Velom được mà Đấy mà cái con Velom này nó cũng chơi Nó cũng khét lắm đấy nhá Để anh cứ để đấy Đợi xem là con Velom nó có lên được hai sao không lên hai sao thì có, có khi lại chơi Velom cũng, ngon đấy anh em ạ à. đấy anh em đã từng xem tôi một lần tôi chơi con Velom này rồi căng lắm <coughs> thằng này hơi to nhá này hơi to kẹp đỏ kẹp ờ, với cả ờ, con con cung đen nó hai sao ăn được không ăn được không ăn được không ăn được không ăn được không vẫn ăn được ui xui ui flame gánh thế nhở được quá anh em ơi Vừa lên wizard gánh thật đấy Rồi sáu Glacier trong trận đấu này thì anh em cũng có thể thấy là nó không có cái con uh, Lancer Chính vì thế là sẽ phải kích hoạt bằng wizard đấy Không chơi được hàng Ryu đâu Hàng Ryu 6 con thì không có, không đủ Secret Lancer trận này không có nha anh em nhá Nên là phải chơi kẹp wizard vào Ở level 11 Nếu mà lên được à, Tôi nghĩ là chắc là bây giờ tôi sách này tôi sẽ tiết kiệm thôi Để đủ 12 cuốn sách để lên được 11 Anh em ạ Sẽ không dùng sách nữa Đấy rồi Hay quá Thằng này cũng chơi Glacier thì phải May quá gặp thằng này sớm anh em ơi Rồi ôi Gặp thằng này sớm Thằng này may gặp sớm đấy nó sắp to rồi Úi dồi Chơi gì đây <laughs> Bây giờ hiện tại vẫn đang là mết Glacier đấy anh em Ảo thật sự luôn Ảo thật đấy Vẫn đang có chuỗi anh em ạ Mặc dù là cái hàng ở phía trên là bây giờ toàn những cái con mỏng dính luôn Tất cả là đam nó nhờ cái con flame tín thật đấy Flaming Wizard hai sao hai sao mà gây được 4.800 đam anh em ạ Trời Quá kinh khủng Bây giờ mới biết được sức mạnh của con này kết hợp với Glacier nó mạnh như nào Bánh nhanh thật Đam bằng tay to ấy chứ Nhờ Như trận đấu mà không có live deadline Thử chơi bằng con này xem nào Xem có tín không Ui anh em phải tín không Đấm nhanh ấy chứ Đấm nhanh rồi giật xét cũng mạnh cơ Được Hay quá dưa chuối ngon thật Đây rồi Đủ 6 không 6 6 thiếu uh, một con nữa thôi Con sói nữa thôi Ra con sói là đủ này Ra, ra 14 rồi có lên roll mấy cái không nhở 15 roll Round 15 kiếm 6 human Ok, round 15 tôi sẽ kiếm 6 human bỏ vào kiếm sách anh em ạ Được rồi, yên tâm Xe này tôi cứ dùng đi, chơi hẳn 6 human luôn Anh em nhá 6 Human kẹp hai Glacier thôi Ở level 8 Level 8 Bỏ một con Bỏ hai con Glacier ra Cho ba Human vào Anh em ạ Ở level 8 Ui nhưng mà mất chuỗi rồi Thằng này khỏe quá Không ăn được Ơ ăn được không Không ăn được không ăn được Thằng này khó quá Thôi thôi thôi, thôi chịu rồi Mất chuỗi hơi sớm nha anh em nhở nhưng mà không không ăn được thằng này xả tiền mạnh quá <laughs> tôi thì cái bài của tôi nó là cái bài lèo khèo mà cái bài này nó đâu phải là cái bài for bộ đâu bộ của nó ở level 7 ấy nếu mà chơi glacier thì nó sẽ là 6 glide kết hợp với cả hai glacier hoặc là 4 glide kết hợp với cả 4 glacier anh em nhá Đấy, chứ còn tôi thì <laughs> bài này bốn glacier kết hợp với cả 3 mét thì đương nhiên làm gì có cái chuyện mà giữ được chuỗi lâu đâu anh em đấy là nó gọi là may mắn đấy may mắn mới dưa chuỗi đấy chứ còn tầm này nói chung là cũng là là, là là phải mất chuỗi thôi nhưng mà nó hơi đen ở cái chỗ là nó mất đúng ở cái round 14 anh em ạ giá nhưng mà nó sẽ là cái round 16 thì tôi kiếm thêm tí tiền đấy nhưng mà hơi đen <laughs> gặp đúng cái thằng Clyde Glacier ở level à, ở, ở, ở, ở round 14 và lúc đấy mới chỉ có level 7 thôi thì cái bộ này bây giờ level 7 thì nó chưa có tăng lắm lên level 8 mà kẹp thêm vua Warlock vào thì có khi là cái câu chuyện nó đã khác đấy Đấy nhưng mà thôi được rồi Thì cũng mất chuỗi thôi Không sao cả Anh em nhá Rồi tôi sẽ lấy cái cái cái cái, cái, cái chiến thánh đã Cho nó an toàn phát Đấy <clears throat> Rồi Đã có sói rồi này Đủ 6 human Chơi không? Chơi luôn không? Bây giờ bỏ hai con Glacier ra là đủ đây, bỏ thêm con Glacier. Ok, chỉ hai Glacier thôi. hai Glacier 6 human. <laughs> Nhưng mà chưa có bộ like. Lẽ ra là quả này là 4 like ấy. Tức là hai Glacier thì có rơi đúng không? Xong thêm con con Dragon Clay nữa thay cho con sói. Thế là tôi đủ. Tôi đủ bộ luôn. 4 Clay, 2 Glacier kết hợp với cả 6 human. Nó nó là mạnh nhất là như thế đấy. Nếu mà bây giờ ra Dragon Clay thì là nó sẽ là rất mạnh. Đấy, nhưng mà bây giờ nó hơi lèo khèo ở đây. Nó chỉ có hai glide thôi. Hai glide và kẹp phải kẹp con sói vào. Rồi, thằng này ăn được không? Có ba con mèo. Ui ui nó nhảy. Mày thế nó lại nhảy vào chỗ vị trí của con già anh em ạ. Hay quá. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ui, có ăn được không vậy? Ăn được, ăn được, ăn được. Flame đang gánh. Hay. Cắt chuỗi luôn. Ui rồi ôi anh em ơi. Hay quá ôi ôi tôi còn phải cái cái cái cái cái lời thốt lên của tôi nó còn hơi rung rung một tí <laughs> xúc động <laughs> anh em thông cảm quả hơi xúc động tự nhiên thấy đang đội hình đang yếu yếu gặp thằng mạnh vai đái lại cắt được chuỗi của nó vừa có cả sách luôn trời tuyệt vời anh em ơi được đấy được đấy nhưng mà bây giờ tiết kiệm chút nha tiết kiệm sách một chút có khi là tiết kiệm đủ 11 quyển ấy 12 quyển ấy được không nhờ hay là lên một phát lên chín luôn lên chín luôn không kẹp hai uh, warlock vào lên chín kẹp hai warlock thực ra thì cũng không mạnh lắm kẹp thêm hai warlock thì cũng không mạnh bây giờ chỉ ra không của lai này xong lên chín ấy nó sẽ là 6 lai kết hợp với 6 human ở level 9 là mạnh nhất đấy gặp thằng hunter ăn được không hay quá bắp bất tử được rồi ui, được quá nhờ, già tung độc trưởng rồi Hay Hay quá, già tung độc trưởng trước khi bị ăn tên Tuyệt vời anh em ơi, lại có sách Hay Rồi ôi Được Đây rồi Đấy, Thêm chút khống chế vào Hay quá nhờ Rồi 8 cuốn sách rồi một lần nữa thôi là chúng ta ta ở lao quái thôi, tôi nghĩ là lên được 11 rồi là ok rồi. Chỉ cần lên 11 thôi mà, 6 Glacier, 6 Warlock ở level 11. Tuyệt vời anh em ơi. Còn có thể là round 21 là lên 10 luôn, kẹp 4 Glacier vào thì cũng ok đấy nhá. Đấy, xong rồi chúng ta lại tiếp tục lấy sách tiếp. Cũng là một ý, cũng là một ý hay nếu mà chúng ta xả hết sách đi ở round uh, ờ, 21 đi lên 10 luôn, được không? Cũng là một ý cũng là một ý hay đấy chứ Ui gặp thằng này có bị đẩy không Sợ quá nhở Ui vẫn ăn được anh em ơi Vẫn ăn được anh em ơi Vẫn ăn được Rồi ui Thằng này xả tiền gắt quá mà tôi vẫn ăn được anh em ạ à. Rồi, hay quá Xem nào Round 19 gặp ai đây Để xem nào à, Ui Round 19 gặp luôn cái thằng có chuối ạ Thằng Ria Clyde chưa gặp ừ. Ui nó mạnh lắm anh em ơi Ăn được không đây Ui cũng Glacier anh em ạ Ăn nổi không Cắt chuối được thằng này thì ngon này Cắt chuối nó ra phọt trưởng đi Đúng rồi Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Ui đéo ăn được <laughs> Ăn làm sao được anh em Nó form được đủ đội hình rồi 6 Glacier Đây bây giờ mới mạnh này Phải bỏ con sói ra Anh em ạ Không ăn được không ăn được 6 Glacier Nó 6 Glacier rồi mà Thằng này nó 6 Glacier rồi không ăn được Thôi thì thôi chấp nhận thôi Đấy bây giờ tôi có rồng này tí nữa là kẹp quy dạp và là có 6 6 Glacier À sorry anh em 6 Human Kết hợp với 4 Glide thì nó ok Lúc đấy là mới mạnh Anh em ạ Nhưng mà dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ lên được là 11 rồi anh em ạ Tôi lên được 11 rồi Đấy chắc chắn là lên được 11 rồi Tức là sẽ chơi được 6 Glacier kết hợp với 6 Glock Đấy là chắc chắn Đấy bây giờ có lên được 12 không Và nếu mà tham mà lên 12 thì kẹp thêm cái gì vào Theo anh em thì lên 12 thì sẽ kẹp thêm cái gì vào trong cái bộ Glock Đấy chúng ta có thể lên 12 để để canh xem là trong cái trận đấu này cố gắng nó lên được 12 không Biết đâu đấy nhở Trận này có khi lên được 12 ấy chứ 11 thì, thì là được rồi nhưng mà nếu mà cố gắng thì có thể lên được 12 không Đánh thật là lắn nót thật là tốt Mỗi round quái cho vào Kiếm tí sách Đấy tầm này thì bây giờ dồn một phát lên 10 luôn được không Lên 10 luôn Lên 11 luôn anh em ạ Lên 11 luôn Lên được 12 Lên được 12 Lên được 12 Ok Nhá 4 Glacier vào đã này Đấy Warlock này Ok chưa <laughs> Chơi nó phải nói là phải cực kỳ khô máu luôn Ok chưa? Đây Được chưa? Thắng round này là mua con sao Dipper Đấy <clears throat> Ok chưa? Hunter à? Hunter 6 Hunter 6 Hunter 6 Hunter ăn được không? Ăn được không? Ui giời ăn được rồi Hay quá Có sách lên được 12 đấy anh em đây rồi, ui giời, Dark Spirit này Đây nhá anh em nhá, chuẩn bị là Glacier Warlock được rồi đã, Trận này tôi nghĩ là, là lên được 12 đấy anh em Bởi vì bây giờ là mới round 22 thôi Round 25 là Ít nhất là round 25 là tôi kiếm được 4 quyển nữa Round 30 là tôi kiếm thêm được 4 quyển nữa Đấy round 35 tôi kiếm thêm được 4 quyển nữa là lên được Anh em ạ Về căn bản là là là, là Đội hình này thì tôi chưa chết được luôn đâu Đến round 30 chắc chắn là sống đến round 30 Đấy Round 25, 30, 35 Tôi nghĩ là lên 35 vẫn sống được Đến 35 thì tôi bây giờ tôi yếu quá thì tôi chuyển sang bộ khác Tôi chơi Đấy tôi vứt tạm mấy cái con human ra Xong tôi bắt đầu chuyển Clyde chơi Đánh Clyde Đấy ui nhưng vẫn ăn được một Hunter này Ảo thật đấy <laughs> Ảo thật ảo thật ảo thật Ảo thật đấy 6 Hunter kẹp gấu kẹp cả cả cả cả, cả Exit mà không ăn được tôi á. 6 Hunter kẹp bit vào rồi kẹp kẹp cả chắc là, là, là thiếu đỏ thôi nhở Chắc thiếu đỏ. Ở level 8 là kẹp thêm được cả đỏ nữa. Nhưng mà không kẹp đỏ vào nên là yếu. Ừ, đây rồi. Rồi, lên được 12 đấy anh em. Có cơ sở lên 12. Cố chút nữa thôi, cố chút nữa thôi Sắp được rồi anh em ơi Sắp được rồi Còn một chút nữa thôi, cố nào Tham tí anh em Giữ hiệu mình và tham tí anh em nhá Tham tí, tham tí, tham tí, tham tí Ok, ok Ui, thằng kia nó sang mà soi tôi Mấy thằng Hunter cảm giác trận này yếu đấy nhở Round 23 nhưng mà vẫn đang kiểu bọn này nó đang đánh nó kiểu nó giữ tiền ấy nó giữ tiền để nó định lên 9 Đây rồi Ok Bây giờ thua thì tôi cũng có cái con giữ máu ở trong đội hình rồi Tôi cũng không sợ lắm Đấy bây giờ tôi cũng hết tiền mà Tiền bây giờ thì có thì cũng xài để mua thôi Xài tiền để mua mua mua tướng với cả để roll thôi Chứ còn up cấp thì không có nhiệm vụ up cấp nữa rồi Tiền bây giờ là là, là, là full rồi full cấp rồi nên bây giờ sẽ dùng để roll Nhưng mà tôi muốn là cái tiền này cho nó lên một chút anh em ạ Lấy tí lợi tức Mỗi round lấy tí lợi tức Bây giờ mà gặp cái thằng có chuỗi kia thì có ăn được không nhở Chuyện này Hunter nhiều cái đài luôn Nhưng mà sao cảm giác mấy thằng Hunter yếu cái đài Thằng này cũng khôn ra, tách đội hình ra ở đấy Vẫn thua cơ Ờ Úi dồi ôi, thế là thắng 3 trận tự nhiên lại lên được 12 mà không cần phải đến đau quá anh em ơi <laughs> Ui Lại ra được cả cả chúa quỷ đấy, Thế là chơi Glacier Witcher rồi Anh em ạ Glacier Witcher đây này Rồi ôi Khỏe quá Thôi được rồi Human thì bây giờ Bán thôi Bán Human thôi Bán Human thôi anh em nhỉ Được chưa Ok Cần gì human nữa đâu Đấy Cho tên Sulami chơi tạm này Chơi 5 tiền, chơi bằng 5 đô thôi Bây giờ chơi bằng 5 đô là được rồi Ok rồi Đấy, chúa quỷ vào rồi Bây giờ là, là, là đang đánh là hàng 4 Glacier, 4 Warlock hàng Ryu ấy Chơi hàng Ryu luôn Rồi, tốt lắm Bây giờ là gặp cái thằng Glacier Glide kia là cũng không sợ đâu anh em ạ Đánh được Đánh được, có chúa quỷ đánh được đây rồi Rồi Sơn đôi cho chú quỷ thôi Có bơ không? Đây có bơ luôn này, hay quá Lấy được cái bơ anh em ạ Lấy bơ luôn Quá ok luôn Rồi, bây giờ chú quỷ nó cánh Thế là làm theo cái ờ, yêu cầu chuẩn của anh em Asen nhá Asen là yêu cầu là, là chơi Glacier kết hợp với cả Warlock đúng không? Hoặc là Glacier kết hợp với Witcher Đấy, bây giờ... Ui, cái con chúa quỷ này mà mà chơi với 12 con thì chắc kinh lắm nhở 12 con là mỗi con cộng 50 đam đấy Mỗi con cộng 50 đam đúng không? Vậy là có 12 con là cộng thêm 600 đam cơ 600 à? đam đấy là còn chưa tính là, là, là, là cái khả năng của nó là cộng thêm 150 đam nữa Tổng là cộng thêm 750 đam Ui ui, thế thì càng đấy, chưa tính đồ Chưa tính đồ đã riêng cái con này đã 750 đam rồi Lại kết hợp với 6 Glacier nữa Wow Được không? Được đấy Nhưng mà từ từ đã anh em Bây giờ sẽ bắt đầu Chuyển dần Chuyển dần, chuyển dần, chuyển dần Đấy, cứ chơi bằng 5 đô đó anh em ạ 4 Saban luôn không 4 Saban 6 Glacier trước đã Thực ra trận này không có mết Không cần chơi 4 Saman anh em ạ Trận này toàn Clyde với cả Glacier thôi Không không Thôi Bây giờ chủ yếu là tích tiền để form đội hình thôi anh em Ở đây là thêm những cái con như là là, là, là Marine Thực ra là không phải là Marine Mà nó là khống chế thôi anh em ạ Tsunami với cả Siren khống chế mạnh nhất trong game đấy anh em hay quá, ui gặp thằng đang có chuỗi này Anh em thấy chưa Ui rồi ôi đứng im đến chết luôn Anh em thấy cái, sự khống chế của ba con mà tôi kẹp vào không Đấy, Siren này, Tetsulami và con con con Squire Cả ba con đấy nó khống chế làm cho cái thằng 6 Glacier nó không nhấc tay được luôn Không đấm được phát nào anh em ạ Và vừa rồi có đấm được phát nào đâu Đây rồi, đủ bộ nha anh em nhá Đủ bộ nhá Đây rồi 6 Glacier Nhưng mà thiếu Thiếu thiếu thiếu Thiếu thiếu thiếu Thiếu uh... Đang thiếu Warlock À đang thiếu thiếu thiếu cái gì nhỉ Thiếu con uh... Fallen Witcher anh em ạ Thiếu Fallen Witcher Từ từ Rồi sắp có Fallen Witcher Có Fallen Witcher thì bỏ con uh zipper ra nhỉ bỏ zipper ra ok à không nếu mà bỏ zipper ra thì mất exit thì bỏ dash spirit à bỏ dash spirit là phí quá nhở nhưng mà thôi thì cũng phải chấp nhận thôi kẹp hai warlock vào thì nó cũng mạnh đấy không hiểu đâu bùa này bùa đánh tay mà thì thôi phải chấp nhận nếu mà chơi nếu mà muốn chơi Witcher thì phải chấp nhận thôi còn nếu mà không chơi Witcher mà chơi chơi chơi ờ, Warlock thì sao thực ra vẫn có cái cửa Warlock ở đây nhá anh em nhá đây tôi vẫn giữ Warlock ở đây chưa bán đây này có có có có trứng rồi đập cho Velomancer luôn chơi Warlock không chơi luôn nhá Velomancer hai sao tín lắm đấy anh em ạ à. con này uy tín lắm con này mà chơi với cái 6 Warlock mà 6 Glacier thì tốc đánh nó là 0.1 đấy Oánh tốc đánh nhanh nhất trong game luôn đấy anh em Nhờ Hay hay là chơi con này đi Nhá Thôi xin phép anh em là là là là không chơi uh, chơi chơi chơi uh, Witcher Chúng ta chơi Warlock đi Chơi bộ tối thượng của của Glacier là uh, uh, <laughs> Vẫn ăn vẫn ăn vẫn ăn Nhưng mà trông Velomancer chết nhanh quá anh em ạ Velomancer chết nhanh quá Đấy, nhưng mà chúa quỷ thì gánh được Chúa quỷ vẫn to Vẫn to Có điều là bây giờ vẫn chưa ra con Fallen thế này Fallen Witcher phải ra thì mới chơi được cái bộ này Bộ này mà chơi mà chỉ kẹp hai Witcher thì không mạnh đâu Anh em ạ Nếu mà chơi hai Witcher thì thà chơi 6 Warlock còn mạnh hơn 6 Warlock, 6 Glacier xong rồi còn một slot đúng không? Slot cuối kẹp cái gì nhỉ? Tôi vẫn chưa nghĩ ra là kẹp cái gì Tôi vẫn chưa là nghĩ ra là, là kẹp cái gì vào để cho nó mạnh vua lóc này Hãy kẹp vua lóc Ui đúng rồi anh em ơi Trận này có khi là con Velomancer này lên 3 sao á Velomancer 3 sao là nhân vật chính rồi Chứ 7 đấy <laughs> Chồng 7 bây giờ vẫn một sao anh em ạ Velomancer chỉ còn có là bốn con nữa thôi đúng không bốn con nữa thôi anh em ạ À đâu, 5 con nữa, 5 con nữa, 5 con nữa. Mình mới có 4 con, 5 con nữa anh em. Chỉ có 5 con nữa thôi. Hút máu trừ giáp. Lấy hút máu trừ giáp đã nhá. Chọn đồ hút máu trừ giáp thôi. Ok. Đồ này thì từ từ tí nữa. Bây giờ dồn đồ cho Velom đã anh em ạ. Dồn đối cho phenom đã Rồi Bây giờ trò chơi bắt đầu này <laughs> Rồi Siêu phẩm máy dập quay trở lại <laughs> Ôi Trông cái con này Tôi cũng chỉ thích chơi con này thôi anh em ạ Thực ra thì chơi 6 Glacier Tôi thích nhất là chơi con này Mang cái tính biểu diễn là nhiều Rồi xem nào Đối thủ còn 6 Glacier hỏi chấm <laughs> Không nhận ra là đây là 6 Glacier luôn à, à. Lấy cứ tưởng là tôi chơi là là là, là 6 Glide đấy Chuyển nhanh quá không kịp nhận ra <laughs> Xùi ui Anh em thấy chưa đấm kinh ấy chứ <laughs> kinh đấy kinh đấy anh em ạ chơi này hay đấy chơi con này luôn anh em ơi thôi thôi thôi thôi, thôi. gùa anh em ơi 6 Warlock vào nhá anh em nhá 6 Warlock 6 Warlock kết hợp với cả với cả xem nào slot thứ cuối cùng là Exit à kẹp hai Exit có vẻ ổn à đây hay là Calong à hay là gấu ui được được anh em ơi ui nhưng mà tôi bỏ thì chắc là tôi phải bỏ bốn năm con gấu rồi đấy tôi bỏ hơi bị nhiều gấu rồi đấy <laughs> đối thủ kìa đông đông phạm mà đông phạm hau hau <laughs> tôi không hiểu tại sao mà nó chuyển được sang như này à à thế à ảo thật sự đúng không ảo quá <laughs> trận này toàn glacier thôi anh em ơi đối thủ cũng sáu glacier này không thể cản ui rồi ôi không thể cản được anh em ạ à. không thể cản được ừ. Đây rồi, Velomancer khả năng lên 3 sao là rất cao nha anh em nhá đây, ui rồi ôi, đúng rồi anh em ơi Trận này Velomancer là nhân vật chính rồi Tiếng chảy trên sóc bom bom quay trở lại à <laughs> Dã man Siêu phẩm máy dập đã quay trở lại anh em nhá Đấy, hay đấy chứ, hay đấy, hay đấy Đội hình này khỏe thật Trông ờ, cái con con Velomancer lia chảy Rồi Tốc độ này chắc là nói chung là không có con nào trong cái game này mà tốc độ nó nhanh được bằng cái con này đâu anh em. Nhanh nhất rồi. Hình như là của lấy là là, là thua này đúng không? Giờ thì sao bạn ơi? Ôi. rồi <laughs> Chả biết nói cái gì nữa rồi Anh em ạ Quá mạnh Không thể cản anh em nhá Con Velomancer này bây giờ Nói chung là kể cả là con Ca Lông Kể cả đối thủ của Ca Lông không cản được luôn Không thể cản được Tốc nó là mắc tốc rồi anh em ạ Nó có giảm tốc con này thì rồi nó cũng sẽ mắc tốc thôi Nó đánh nó sẽ mắc tốc thôi Tốc đánh là rất nhanh chưa kể ở đây là kết hợp với 6 Warlock Máu nó cực trâu luôn anh em ạ Máu nó trâu lắm Ơ kìa thằng kia nhờ giờ kin hộ kìa <laughs> Lại còn thế nữa cơ à? Ờ thế được rồi cứ để đấy Đấy bạn có lời thì tôi có lòng <laughs> Ok kin hộ cho kin hộ cho Thế nào mà trả thua Trước sau gì chả top 2 thôi được rồi Còn thằng kia còn 10 máu thì tôi kin hộ là xong cái gì Ui chết rồi còn Velomancer tôi bị bớ vào Úi lại đầy máu kìa <laughs> Ảo quá anh em ơi Úi rồi không thể rút máu được của con này luôn Rút máu kinh quá anh em ơi Đúng là kết hợp của lóc có khác Quá kinh khủng đi thôi <laughs> Úi rồi ôi anh em thấy kinh khủng không Rồi Thôi thôi thôi được rồi Tranh thủ rôn luôn anh em ạ Rôn luôn không là hết giờ đấy Không kịp rôn đâu Đây rồi Có con gấu Kiếm con gấu ba sao luôn Rôn đi Tiếp tiếp tiếp tiếp Đây rồi Ủa ừ, hay quá Già đúng rồi con con uh, ờ, đuổi luôn Được quá nhờ Hay Rồi Thế này là đội hình nó rất là vừa vặn luôn Tròn trịa luôn anh em ạ 6 Warlock kết hợp với 6 Glacier và kẹp thêm hai bit nữa Đấy cái con uh, ờ, Velomancer là vừa có tốc đánh nó lại vừa có đam Đam to mà lại còn vừa có coi như là cái sự trâu chó đến từ cái vị trí của 6 Warlock Tuyệt vời anh em ơi Mà chơi 6 Warlock thì co đánh gần là nó lợi thế lắm Nó hấp thu được máu anh em ạ Ui rồi ôi đồ như đồ như này đi Cướp điên anh em ơi Rồi ôi tốc đánh bây giờ là không thể cản nha anh em nhá Riêng mà có cái cướp điên này thì chấp 10 con ca lông luôn <laughs> ca lông vào đây ca lông mày vào đây ca lông mày vào đây ca lông mày vào đây bọn mày cho ca lông vào đây ca lông này có bắn trúng vào cũng không cản được anh em ạ không cản được rồi rồi roll con velamaster ba sao nào rồi hết tiền luôn anh em ơi một con nữa ui rồi ôi đây rồi hay quá trời ơi wow không thể cản anh em ơi ca lông hai sao đúng không đấy bắn vào đây mày bắn vào đây mày cản hộ tao cái Cản đi anh Cản đi Này anh em thấy không Có giảm đi tí nào không <laughs> Chả giảm đi được tí nào luôn Không giảm được tốc đánh luôn anh em ạ Wow 25 máu Trời ơi anh em nhìn thấy quả vừa rồi không này Nó không giảm được một chút nào luôn ấy Con ca lông nó đứng rõ ràng là nó bớ vào cái con Velomancer của tôi nhá Bờ linh vào đúng cái vị trí của nó luôn mà nó bắn nó trúng người con con con Velom nó không giảm được tốc đánh nữa rồi. Anh em ạ. Đấy nó phải lé rồi kìa, <laughs> nó phải lé sang một bên kia. Đấy, anh em thấy không? Lé thì càng chết thôi anh em. Đấy, bây giờ chỉ tìm được con Velomancer tôi sớm thì thì còn có cửa ăn như còn bây giờ thì là kết thúc. Grand Herat cướp của Tsunami rồi anh em ơi. <laughs> Trò chơi kết thúc của chưa? Ơ, ui rồi ôi hóa hết toàn bộ đội hình sang vào góc của kia. Chưa rồi thế là bây giờ solo à? Solo à? Nào solo solo Ui rồi ôi Solo kiểu gì <laughs> Anh em thấy chưa Line up Glacier tối thượng Không thể cản <laughs> Như thế này anh em đã gọi là tối thượng được chưa nhở Được chưa nhở Rồi ôi Chồng kìa cà lông nhá Cà lông kẹp với Glacier Mà rồi cuối cùng là bắn Nói chung là nhấc tay bình thường thì người ta gọi là không nhấc được tay đấy nhưng mà cái này thì bắn xong thì tay vẫn nhấc bình thường <laughs> không có vấn đề gì luôn rồi ôi, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá anh em mà muốn xem các clip khác của tôi thì anh em có thể đăng ký kênh đấy và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái để xem cũng là Velomancer nhưng ở trong bộ Witcher con quái vật đam thuần thì nó mạnh như nào nhá anh em nhá và clip bên phải cũng là Glacier 6 con Velomancer làm co và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký gói hội viên của kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở dưới phần mô tả của video hoặc link ở trên màn hình kết thúc anh em nhé.